và chia sẻ với nhau mới ấy, là đối giáp này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp tích vào để, để kiếm tích nha em sẽ nhấn vào mục uh, gửi tiền hay chính nạp tiền cho mình này Thêm quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản nạp tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mại nha. Rồi đây mình nạp tiền vào tài khoản cơ bản, mình sẽ nhấn chọn vào chuyển vào tài khoản cơ bản này. Thì này sẽ một giao diện như này. Thì đầu tiên nhất uh, thì em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của anh em anh em nhấn vào sao chép địa chỉ để hành sao chép địa chỉ ví TX này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Oiler vân vân và MBH kế tiếp uh, chuyển tiền địa chỉ ví này hoặc là quét mã QR để hành nạp tiền nha. và anh em cũng lưu ý nhé là min nạp chép này là 5 TX nha và tiền sẽ được à, cộng vào ví của chúng ta sau từ 5 cho đến 10 phút Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để em quan sát dễ dù nha Ví dụ như đây mình truy cập vào ví tiền tử Binance của mình này thì uh, chỉ để thêm ý, bạn nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Khi em đăng ký qua link đó thì em sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nha. Ok thì đầu tiên nhất là mục địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví TEDx vừa nãy chị em kia vào đây nha. Sau đó thì em sẽ nhập số lượng TEDx anh em muốn nạp này. Rồi đây mình nạp 20 TEDx chẳng hạn. Kế tiếp em quan sát góc trái dưới cùng này là số TEDx anh em nhận được chị em kia sẽ là 19 TEDx nha tức là phí mạng lưới là 1 TX. Sau đó thì em sẽ nhấn vào root ở góc bên phải dưới cùng này. Kế tiếp chọn xác nhận cho mình nha. Ok, bước này thì em sẽ tiến hành nhập mã xác minh số điện thoại, cũng nhập mã xác minh email và tài khoản Google Authenticator của anh em nha. Anh em sẽ nhấn vào gửi mã này. Ok. Ok, như vậy mình đã chuyển tiền thành công. Thì bây giờ anh em sẽ tiến hành chờ Binance duyệt nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại app này. Anh em lưu ý nhé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 là gói đầu tiên thì anh em sẽ có lãi suất là 5,2% và chúng ta sẽ đầu tư là 3 ngày nha tư thế gói thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và cuối cùng là gói thứ sáu thì em sẽ đầu tư là một năm tức là 365 ngày và lãi suất của chúng ta lên tới là 10% anh em nha anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn vào này thì hôm nay sẽ một giao diện đầu tư như này kế tiếp thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập vào mục ờ, security password và cuối cùng nhấn vào participate in investment để tiến hành tham gia đầu tư nha ok thì đó là mục đầu tư ngoài ra recharger nạp tiền này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 Kế tiếp ở mục address ờ, thì em sẽ thành nhập địa chỉ ví tiện ích của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Onet, vân vân và 12. Sau đó ở mục ờ, withdraw amount thì em sẽ nhập số lượng tiện ích anh em muốn rút nha. em quan sát này là giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ấy, mình có thể rút tối đa ở đây là 0,95 TX nha. Nên mình sẽ điền vào mục này là 0,95. Sau đó mục ờ, withdraw password thì em sẽ nhập mật khẩu rút tiền, tức là mật khẩu thanh toán đấy